Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Mộc. Thủy Mộc xin tóm tắt ngắn gọn các pha tranh chấp không nên có trong bóng đá. Điều đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng rất nặng nề cho đội tuyển. Sau đây mời các bạn theo dõi 18 hình ảnh đáng tiếc trên sân cỏ.